Chúc mừng năm mới các bạn ơi Mình tên là Kazu của nhóm Double V yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bởi vì Tại chỗ Gulab nha <laughs> Bây giờ mình ở đường Quán Phè nha Là có sự kiện đặc biệt Nhìn Nhận ra là có quầy đặc biệt này kỷ lục gia thế giới trước khi ngài thế này có nhiều người viết cái gì ạ à? không biết chú này là nói thế nào à? ở đây à, tặng chữ miễn phí nên mình được tặng một chữ nha là nếu à, được tặng chữ này thì chắc chắn là mình có trải nghiệm đặc biệt nha ok đi theo nha. chưa? không biết thử cô để đi. À, ok. À. Mình có muốn chữ gì không? Là à? bây giờ là 18 tuổi rồi. 3 năm. 3 tuổi nhưng mà sẽ có gia đình. Chưa có gia đình. Ừ, bây giờ là à, sẽ có Dạ bác gia đình lấy rồi Là mỗi ngày là buồn nữa ờ, Ở đây nhiều lắm đây Anh đang đi kiếm em đấy Đi không? Đi chơi không? Đó cũng chưa có gia đình Thì hả? Ừ à. Ờ, không ờ, sao, dạ. nhìn, nhìn. à vẫn trong là tiền, tiền thiếu à. Vâng, tiền tiền tiền tiền không giỡn gặp được duyên may ok yeah, ok ừ, rồi cảm ơn chị bao nhiêu tuổi ờ, tuổi tuổi nhau mình cái đây hả mình tuổi tuổi nhau hai anh em vậy Dũng hả? Dũng Ổn Không phải Nhưng mà à, nó phải người không, không người nhật à người nhật à. có thể nói tiếng việt nam rành như vậy ôi giỏi quá rồi người nhật à, anh là người việt nam nhưng mà không phải người nhật người nhật luôn à. trời ơi ờ. nói chuyện việt nam tiếng việt nam rất là hay biết ừ, ờ. hả nhắc mà ôi hay quá giờ trời ơi ờ. arigato arigato là tiếng <laughs> hấp đẹp gái à. đẹp gái đẹp gái quá đẹp gái đi đó, ah, ok Telephone Telephone Telephone Thoại Xin số điện thoại cho điện thoại đó Xin số điện thoại ah. Ra luôn hả? Xong rồi, à. chữ viết là gặp được Duyên Mây rồi bây giờ sau khi viết và thăng rồi thì gặp được cô gái đẹp nha yeah. yeah. nên là xin lỗi mọi người ta giờ sẽ lại vừa này sẽ kết hôn được nha là năm 2021 là hạnh phúc nha bây dạ. giờ hôm nay là eh, ngày 1 tháng 1 âm lịch nhé cho nên là Kazu sẽ tốt nghiệp một mình <laughs> nếu mọi người rảnh thì hãy đến đường quán khỏe nha là chắc chắn là mọi người cảm thấy vui được nhé và có nhiều trang trí nhưng mà hiện nay là hơi hơi nguy hiểm nên phải cần đều khẩu trắng và rửa tay nhiều lần nè chúc mừng năm mới các bạn ơi chúc rất là nhiều sức khỏe luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé nếu thích video này thì like, like, share, subscribe nhé chúc mừng năm mới và xin lỗi mọi người Kazu sẽ kết hôn được nhé yeah 招待民众第一缕耳朵。